À, toàn thể 500 anh em đam mê sóc đĩa bịp đã quay trở lại với kênh youtube của Tuấn Macau thì à, thưa anh em sóc đĩa bịp trên thị trường hiện nay thì đơn giản dễ chơi dễ sử dụng nhất chính là cái dòng sản phẩm bát tàng hình thì à, anh em biết đấy dòng bát tàng hình công nghệ mới nhất của năm 2021 là những chiếc bát tàng hình không tang mẫu mã thì rất là đẹp đây là những chiếc mẫu bát của Tuấn Macau anh em có thể xem qua mẫu bát này đây là bát Long Phương nhé tỷ lệ 11 với những con bát thật luôn không khác gì cả và mình đảm bảo cho anh em là những con bát này là bát không tăng nhé có thể uh, trải qua tất cả các bài test của anh em từ test nước rồi test lửa Đấy. và đơn giản nhất là anh em có thể soi đèn led đảm bảo là không hề có một cái tăng tích gì cả thì uh, với cái dòng bát này anh em có thể khò qua nước à, ngâm qua nước rồi khò qua lửa thoải mái Đấy. nó có thể đánh được tất cả các bộ vị nhé con bát này đánh rất là tất cả các bộ vị và quan trọng nhất đây là dòng bát tàng hình tăng khiển anh em sẽ có một bộ khiển kèm theo như thế này cho mình Đấy. khi anh em bấm khiển thì mắt camera nó mới mở thì à, công dụng chính của những nó chính là giúp anh em ấy tiết kiệm pin nhanh nha giúp anh em tiết kiệm pin với những cái dòng bát trước thì anh em sóc cái là nó sẽ mở mắt nó sẽ rất là tốn pin đúng không ạ còn cái dòng bát này anh em bấm khiển thì nó mới mở mắt thì à, đây mình sẽ cho anh em hiểu là nó như thế nào nhé đây ví dụ bình thường như thế này với những con bát tự động anh em xoay bát là nó sẽ hiện trên màn đúng không ạ nhưng đây không thể hiện thì à, anh em cần phải bấm một bộ khiển như thế này thì khi anh em bấm khiển thì nó mới hiện anh em nhìn con bốn này nhìn rất rõ ràng và sắc nét ở bên trong đúng không ạ những con bát này anh em hoàn toàn có thể làm là bát xoay màu được nhé rất là sắc đúng không ạ đấy rất là đơn giản nhìn như thế này thì có nhìn được không anh em bốn rõ ràng đấy, bấm khiển thì mắt mới mở mình có thể gọi lại hình ảnh bằng một cách bấm khiển đấy đấy gọi là một con bát tàng hình khiển là nó như thế nào đấy, bát tàng hình khiển chính là bấm khiển thì nó mới hiện đấy. anh em không cần phải xoay bát lại trước thì anh em phải xoay bát lại nó hiện đúng không nhưng mà giờ chỉ cần bấm khiển đấy, đơn giản như thế thôi còn những con bát này là bát sạc từ 100 phần trăm anh em sạc tầm 3 tiếng nó sẽ đầy đây là lấy sạc từ của nó sạc 3 tiếng nó sẽ đầy còn à, chơi thì anh em có thể chơi được 4 đến 5 tiếng đồng hồ nha anh em mình đảm bảo luôn bộ vị nào nó cũng có thể đánh được nha anh em ngoài vị bài ra thì vị đóm này vị thuốc lá đấy nó đều có thể chơi được cho anh em đây, mình cho anh em xem sóc cái này bấm khiển này khiển anh em ngụy trang khéo léo đi sấp đôi này nhìn sắc nét như ban ngày 10 phát chuẩn cả 10 và trăm phát thì chuẩn cả trăm nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm với những con bát như thế này thì uh, mẫu bát thì có rất là nhiều kia là một mẫu bát hoa này bát trắng tinh này rồi bát long phương rồi bát hải dương uh, hoặc là anh em có thể đặt bát theo yêu cầu chỗ anh em chơi mẫu bát như thế nào thì có thể đặt trực tiếp tuân va cao làm nhé mình chỉ làm tầm 3 bốn tiếng là anh em sẽ có một bát nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm anh em sẽ chờ đợi 3 bốn tiếng là sẽ có bát cho anh em và anh em muốn làm mẫu bát mà đặc biệt một chút thì anh em hãy mang hai con bát xanh chín lên để Tuân Macao làm thành một con bát cho anh em địa chỉ của Tuân Macao ở bến xe Mỹ Đình và bến xe miền Đông thì anh em cứ alo trực tiếp cho hotline trước khi lên mình sẽ uh, làm cho anh em cũng như là chuẩn bị làm Đấy, anh em mang bát lên là mình sẽ làm Đó, anh em nhìn này Đấy. lẻ chồng vị đè vị đều có thể nhìn thấy được Đấy, lẻ đè vị này em thấy không rất là đơn giản dễ chơi Đấy. như thế thôi anh em có thể sử dụng à, màn điện thoại để à, vào trực tiếp cuộc chơi để chơi hoặc là sử dụng màn <clears throat> hình trên à, màn hình này để à, có kỹ thuật làm cho anh em tùy anh em thôi đấy đơn giản mình đã giới thiệu sơ qua về con bát cho anh em còn vâng, chi tiết anh em cứ liên hệ trực tiếp với Tuân Macau nhé Xin chào anh em